thì trận đấu này anh em có thể thấy là sẽ được diễn ra lúc 2 giờ sáng ngày mùng 4 tháng 5 năm 2023 và được diễn ra trong khuôn khổ vòng 33 của giải đấu League One thì liệu rằng ở trong trận đấu này đội bóng nào có thể giành được chiến thắng và giành được trọn vẹn 3 điểm tiếp theo để có thể nâng cái thứ hạng của mình ở trên cái bảng xếp hạng League One uh, mùa này bởi vì hiện tại là hai đội bóng này gần như là đang đứng ở dưới bảng xếp hạng từ dưới lên vậy nên uh, à, 3 điểm ở trong trận đấu này thật sự rất là quan trọng cho hai đội bóng này thì uh, đây chắc chắn là sẽ là một trận đấu rất là gay cấn và kịch tính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 cho phần sân của đội khách là Nan. Thì ở trong trận đấu này khi mà bỏ một vào à, đội chủ nhà sẽ ăn được 0.93 và bỏ một vào à, đội khách sẽ ăn được 0.97 và được à, có một kèo tài xỉu được niêm yết sớm ở mức là 2.5 khi mà bỏ một vào kèo tài sẽ ăn đủ và bỏ một vào kèo xỉu sẽ ăn được 0.87 còn về uh, cực chấp hiệp 1 thì sẽ được niêm yết ở mức là đội chủ nhà chấp 0 và kèo tài xỉu hiệp 1 được niêm yết ở mức là một trái hòa thì uh, chúng ta sẽ có một số kèo sớm được nhờ cái đưa ra như là má kèo cả hai đội ghi bàn hoặc không ghi bàn thì uh, tỷ số cách biệt uh, cực thắng áp đảo rồi uh, giữ sạch lưới cực chấp ba cửa uh, cơ hội kép và bàn thắng lẻ chắn và một số kèo khác và cùng với đó một trong những má kèo ngon ăn nhất đó là má kèo phạt góc và kèo thẻ thì những cái mã kèo đó hiện tại là chúng ta chưa có bởi vì video này được nhận định rất là sớm nên nhà cái chưa đưa ra những cái mã kèo đó cho anh em ta có thể xem và tham khảo thì những mã kèo đó sẽ được à, nhà cái niêm yết lên khi mà trận đấu sắp được diễn ra và cùng với đó thì anh em nào mà còn đang chơi qua thầu qua cò để vừa mất mà tiền lai tiền phí và không để tự do ra vào các kèo khác nhau thì mình khuyến khích anh em là hãy có một trang chơi riêng cho mình để có thể tự do ra vào các kèo khác nhau chứ không phải phụ thuộc vào thằng cầu thằng cò nào hết. Ví dụ như anh em ở ngoài, anh em kết thằng uh, đội chủ nhà là Brett thì uh, anh em bỏ một vào ờ, Brexen được 0.93 ờ, ờ, nhưng mà hệ thống hay có chắc chắn nó sẽ chỉ cho anh em ăn là 0.8 hoặc là 0.85 mà thôi như vậy anh em vừa mất tiền thầu tiền cò mà vừa còn phải bị thua đủ chứ ăn thì lại không đủ thì anh em có thể thấy thì trên trang lại còn một số kèo sớm khác và kèo ngon ăn nhất chắc chắn là kèo góc và kèo thẻ rồi thì ở ngoài thầu ngoài cò thì nó sẽ không có hai kèo đó cho anh em có thể tham gia vào đầu tư thì nên vậy mình mới khuyến khích anh em hãy có cho mình một trang chơi riêng vì anh em chơi ngoài thầu ngoài còi anh em phải vô một kèo rất là sớm khi mà anh em vô những cái kèo sớm á thì uh, những cái thông tin anh em có được thì uh, chắc chắn là chưa chính xác thì những cái thông tin chính xác nhất ấy, là phải từ 10 đến 30 phút trước khi mà trận đấu được diễn ra nên anh em nào mà hiện tại mà còn chưa có một trang chơi riêng cho mình để có thể tự do tham gia vào đầu tư ạ thì à, anh em có thể liên hệ cho Dũng qua số Zalo cũng như là tele a cộng Dũng chơi kèo để Dũng có thể đưa cho anh em một số trang chơi uy tín cũng như là một số má kèo chắc ăn nhất để em có thể tham gia vào đầu tư thì bây giờ chúng ta quay trở lại với trận đấu thì anh em có thể thấy là hai đội bóng này từ trước tới nay là đối đầu tổng cộng là có 16 lần à, đối đầu với nhau và trong cái lịch sử đối đầu này thì hoàn toàn nghiêng về phía phần sân của đội à, khách là Nen khi mà có 11 chiến thắng nghiêng về đội à, khách và cùng với đó đội bóng này chỉ để thua 3 trận và có hai trận hòa thì còn ở trên bảng xếp hạng hiện tại ở trên cái giải đấu League One này thì anh em có thể thấy là về phần bảng xếp hạng thì hai đội bóng lần lượt có vị trí thứ 16 và 17 ở trên bảng xếp hạng và cùng có cho mình là số điểm là 32 cùng điểm với vị trí thứ 15 là ờ, Chadborough thì anh em ở thấy là hiện tại sau khi mà hai đội bóng này trải qua cho mình là 32 vòng đấu thì đều có cho mình là 32 điểm và lần lượt đứng ở vị trí thứ 16 và 17 thì ờ, một đội sẽ đứng ở trong vị trí cầm nền đỏ và một đội thì cũng suy soát đứng ở trong nhóm cầm nền đỏ khi mà đang có cái điểm hiệu số tốt hơn như anh em có thể thấy là về phần sân của đội khách là Nan thì sau khi mà trải qua 32 vòng đấu thì có cho mình là 6 chiến thắng, 14 trận hòa và trong đó là có 12 trận thua. Còn về phần sân của đội chủ nhà thì sẽ có là 7 trận thắng, 11 trận hòa và có tới là 14 trận thua. Cho nên đội bóng này được xếp ở thứ 17 ở trên bảng xếp hạng. Vậy nên ở trong trận đấu này hai đội bóng rất là cần điểm cho trong cái trận đấu này để thoát khỏi cái nhóm uh, nguy hiểm khi mà cái điểm cách biệt của vị trí thứ 14 và 15 cũng chỉ cách biệt là từ 1 đến 2 điểm mà thôi. Vậy nên à, bây giờ anh em cùng mình xem qua cái thành tích thi đấu gần đây của hai đội bóng Thì à, hiện tại ở cái phần sân của à, đội chủ nhà thì anh em có thể thấy là đội bóng này đang có một thành tích thi đấu khá là tốt Khi mà trong khoảng à, 5 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này chưa để thua một trận nào hết Còn nếu mà xét về xa hơn là trong 10 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này sẽ có là 3 trận thua à, Xin lỗi em là 3 3 trận thắng, 3 trận hòa và 4 trận thua. Thì một số trận hòa như là trận hòa không đều trước uh, ACO cùng với là trận hòa một đều trước uh, Remit và trận hòa hai đều trước uh, Torrey. Còn về phía bên kia chiến tuyến là phần sân của đội khách Nan thì đội bóng này đang có một cái thành tích uh, thi đấu không được tốt khi mà trong uh, ờ, 4 trận đấu gần đây nhất của đội bóng này thì chưa có một chiến thắng nào cả và cùng với đó là trận đấu gần đây nhất trước uh, Tolisi đội, đội bóng này đang có một trận thua rất là cách biệt với tỷ số lên tới là 5-1 thì nếu mà chúng ta nhìn vào trong 10 trận đấu gần đây nhất của đội bóng này ở trên mọi đấu trường thì có thể thấy là đội bóng này chỉ có cho mình là hai chiến thắng uh, ờ, 4 trận thua và cùng với đó là 4 trận hòa thì anh em có thể xem qua thì uh, trận thua 5-1 trước Tolisi, trận thua 2-1 trước uh, à, Aseri cùng với là trận thua 3-0 trước uh, à, Nan. Uh, ờ, xin lỗi anh em là Remit thì anh em thấy là uh, chúng ta sẽ có một số trận thắng của phần sân của đội chủ nhà thì anh em của mình xem qua ở trong những trận đấu này thì nhà cái sẽ đưa ra mức cược chấp là bao nhiêu cho đội chủ nhà thì có thể thấy ở trong trận hòa hai đều trước uh, Asio thì trong trận đấu này đội khách uh, Barret sẽ đưa ra mức chấp là 0.25 ở kèo châu Á và đã để thua kèo châu Á ở trong trận đấu này. Về phần phạt góc và kèo thẻ thì anh em có thể thấy là trong trận đấu này thì sẽ có 8 phạt góc của đó là một thẻ đỏ và 4 thẻ vàng. Thì trận đấu này gần như là được nghiêng về một phía khi mà tất cả những cái thông số đều đẩy về phần sân của Barret đội khách ở trong trận đấu. Thì còn một số trận đấu khác thì anh em cùng mình xem qua như ở trận thắng 1-0 ở trận ngày 16 tháng 4 của đội chủ nhà thì trong trận đấu này khi mà thi đấu với này thì uh, nhà cái đưa ra mức hợp đồng cho trận đấu và đã giúp cho Barret thắng được kèo châu Á ở trong trận đấu này còn về phạt góc và kèo thẻ trong trận đấu này thì anh em có thể thấy trong trận đấu này cũng chỉ có 8 góc cùng đó là bốn thẻ vàng thì trận đấu này cũng là một trận đấu nghiêng hoàn toàn về một phía khi mà tất cả những cái thông số đều nghiêng về phần sân của đội chủ nhà còn về à, một số trận đấu khác như trận hòa à, một đều trước uh, à, Femis thì ở trong trận đấu này thì nhà cái lại đưa ra mức chấp lên tới là 0.75 cho Remix và đã để thua kèo châu Á và giúp cho Perez thắng được kèo châu Á ở trong trận đấu này thì anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì à, đội chủ nhà Remix cầm bóng lên tới 61% nhưng mà lại để thua được cái kèo châu Á ở trong trận đấu khi mà phần sân của đội khách là Barret lại chỉ cầm được 39% à, kiểm soát bóng và có 12 cú sút mà thôi thì ở trong cái phạt góc và thẻ trong trận đấu này thì à, cũng chỉ có 9 phạt góc cũng đó là một thẻ vàng vậy thì ở bên phía bên kia chỉ tuyến thì về phần sân của Nan thì anh em cùng mình xem qua một số trận thua gần đây của đội bóng này như là trận thua 1 năm 1 trước uh, à, Torisi thì ở trong trận đấu này nhà cái lại đưa ra mức kèo đồng và Nan lại thua với kèo châu Á khi mà tỷ số cách biệt lên tới là 4 bàn khi mà tỷ số của trận đấu là 5-1 và cùng với đó ở kèo phạt góc và kèo thẻ thì anh em có thể thấy trong trận đấu này thì sẽ có là 9 góc cùng với đó là 5 thẻ vàng hiện tại anh em thấy là một số bàn thắng được ghi sớm ở phút uh, thứ tư thứ 10 23 và 31 của hiệp 1 vậy thì còn một số trận đấu khác như là trận hòa hai đều trước uh, Chelsea thì ở trong trận đấu này anh em có thể thấy là nhà cái lại đưa ra mức chấp là một trái hòa lên tới cho Nam nhưng mà lại để thua kèo châu Á khi mà tỷ số là hai đều thì cùng với đó anh em có thấy là trong trận đấu này thì à, Nan cầm bóng lên tới là 54% và có tới là 19 cú sút nhưng mà lại để hòa kèo châu Á trong trận đấu này khi mà bàn thắng cuối cùng lại được ghi ở phút thứ 90 cộng 6. Vậy thì ở trong cái kèo phạt góc và kèo thẻ trong trận đấu thì anh em có thể thấy trận đấu này lại có rất là nhiều phạt góc như mà lên tới là 17 phạt góc cùng với đó là hai thẻ vàng. Còn một số trận đấu khác như là trận đấu ờ, của Nam thua Olisi thì với tỷ số là 2-1 ở trong trận đấu này thì ở trong trận đấu nhà cái lại đưa ra mức kèo đồng cho trận đấu này khi mà tỷ số là 2-1 và cùng với đó ở ờ, những cái thông tin như là phạt góc và thẻ thì ở trong trận đấu này sẽ có là bốn thẻ vàng cùng với đó là chín phạt góc như anh em đã thấy được về phần uh, thông tin uh, liên quan đến trận đấu như là đội khách là Nan cầm bóng lên tới là 69% nhưng có tới là 17 cú sút lại không ghi được uh, quá nhiều bàn thắng vào phần sân của đội chủ nhà trong trận đấu này. Cho nên ở cái trận đấu đã khiến cho Nan thua kèo châu Á ở trong trận đấu này và anh em cùng mình uh, xem qua một số cái thành tích thi đấu gần đây mà hai đội bóng này đối đầu với nhau thì có, có thể thấy là trong bốn lần đối đầu với nhau trước đây thì từ năm 2021 thì sẽ có là hai trận chiến thắng à xin lỗi em là ba trận chiến thắng cho Nan lần lượt như là trận chiến thắng 41 20 và 31 anh em có thể thấy là trong ba trận chiến thắng này đều là tỷ số cách biệt từ hai bàn trở lên như là trận thắng 20 và 31 và ở trong bốn trận đối đầu này thì có tới là hai trận uh, nổ tài và hai trận ờ, nổ xíu ở trong trận đấu thì anh em cùng mình xem qua những cái thông tin mà khi mà hai đội bóng này đối đầu với nhau như là ở cái uh, tỷ lệ phạt góc cũng như là tỷ lệ thẻ vàng hay là thẻ đỏ thì ở trong trận đấu này thì sẽ có lên tới là 12 phạt góc cũng đó lại chỉ có hai thẻ vàng còn về những cái trận đấu khác thì sao thì anh em có thể xem qua cho mình cái trận hòa một đều thì ở trong trận đấu này nhà cái sẽ đưa ra mức chấp là kèo đồng và ở trong trận đấu thì sẽ có là 9 phạt góc cùng với đó là 4 thẻ vàng còn hai trận đấu còn lại khi mà Lan đều thắng với cách biệt lên tới là hai bàn thì anh em cùng mình xem qua thì có thể thấy khi ở trận đấu mà Nan thắng với tỷ số là 2 0 thì uh, đã được nhà cái đưa ra mức chấp là 0.25 và đã thắng được kèo chóa ở trong trận đấu này và cùng với đó thì sẽ có 12 phạt góc và 3 thẻ vàng thì trong đó là sẽ có 7 phạt góc thuộc về phần sân của đội khách cũng như là 3 thẻ vàng cũng thuộc về phần sân của đội khách luôn. Còn về trận đấu cuối cùng là trận đấu mà Nam thắng với tỷ số là 3-1. Thì ở trong cái trận đấu nhà nhà cái sẽ đưa ra mức chấp là 0.5 cho Nam và cũng đã thắng được kèo châu Á khi mà tỷ số là 3-1 và cùng với đó thì anh em thấy là sẽ có một số bàn thắng ghi được ở phút thứ 27 à, 55 và 58 là do công ờ, phản lưới nhà của Brescia thì ở trong cái trận đấu này sẽ gồm có là 8 góc cùng với đó là ba thẻ vàng thì những cái thông tin mình vừa đưa ra cho anh em xem á, thì ở ờ, hầu như hai thằng này chạm chạm nhau thì rất là ít góc và ít thẻ được xảy ra cho nên ở trong trận đấu này anh em có thể xem và tham khảo vào cho mình là một má kèo ờ, xỉu thẻ hoặc là uh, xỉu góc ở trong cái trận đấu hai thằng này sắp đối đầu với nhau ở trong cái lượt trận sắp tới vậy thì với cái những thông tin mà mình vừa đưa ra cho anh em xem á, thì ở trong trận đấu này thì uh, mã kèo nào sẽ là mã kèo anh em có thể yên tâm và nằm vào trong trận đấu này thì sau đây mình sẽ chốt cho em một số kèo cho anh em tham khảo như là mã kèo Barret trừ 0.25 ở trong trận đấu này bởi vì ở trong cái thành tích thi đấu ở trên sân nhà và sân khách của hai đội bóng anh em có thể thấy là về phần sân của đội khách thì trong 3 lần chạm trán các đối thủ trên sân khách thì à, đều có hai trận thua và một trận hòa còn về phần sân của đội chủ nhà thì đội bóng này có cho mình là hai chiến thắng và hai trận thua thì hai trận thua này không ờ, đáng kể khi mà đối thủ của họ là một đối thủ mạnh hơn khá là nhiều như ờ, trận thua 2-1 trước ờ, PSG và trận thua 2-1 trước Monaco và cùng với đó ở trong trận đấu này thì đội bóng này đang được thi đấu ở trên cái sân nhà của mình thì có cái phong độ ổn định thi đấu tốt hơn khá là nhiều và cùng với đó là sẽ có sự ủng hộ của khán giả cho nên ở trong trận đấu này thì má kèo là Red chấp 0.5 là một má kèo anh em có thể tin tưởng và đầu tư ở trong trận đấu này và cùng với đó ở mã kèo tài xỉu thì mình sẽ đưa ra cho em mã kèo sớm đó là mã kèo tài 2.5 thì hiện tại ở trong trận đấu này thì Barret đang có cái lợi thế hơn vì uh, đội bóng này được thi đấu trên chính cái sân nhà của mình và cái phong độ ổn định hơn Nan rất là nhiều và ngoài ra thì uh, Nan cũng có nhiều vấn đề về chấn thương cũng như là treo giò cho nên ở trong trận đấu này mình sẽ dự đoán ờ, một cái kèo tỷ số đó là 2-1 nghiêng về phía phần sân của đội chủ nhà Barret cho nên mình sẽ đưa ra cho anh em má kèo tham khảo đó là má kèo tài 2.5 thì đây cũng chỉ là những cái mã kèo mình đưa ra cho anh em tham khảo sớm trước giờ bóng lăn từ 10 đến 15 tiếng chứ không phải là những cái mã kèo à, cuối cùng mình đưa ra Vậy nên anh em nào mà muốn nhận các mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất thì có thể liên hệ cho Dũng qua tele a cầm Dũng xuôi kèo cũng như là số Zalo đang hiện ở trên màn hình để Dũng có thể đưa cho anh em vô nhóm và đưa ra những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất để em có thể tham gia vào đầu tư. Thì đây cũng chỉ là video nhận định sớm cho anh em về à, để anh em có thể tham khảo mà thôi còn anh em nào mà còn đang chơi qua thầu qua cò muốn có một trang chơi riêng cho mình để có thể tự do tham gia vào đầu tư thì anh em cũng có thể liên hệ cho Dũng để Dũng có thể đưa cho anh em một trang chơi riêng và trang chơi uy tín để có thể tham gia đầu tư cùng Dũng ở trên uh, tele a cộng Dũng suy kèo. Video cũng dài rồi nên mình cũng xin phép kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo trên kênh về Dũng bóng đá cũng như là Dũng suy kèo.